em ở bến xe miền Tây và để không mất thời gian của các bác nữa thì em à, xin phép được test thử phần tăng tích để cho các bác được yên tâm hơn về cái bộ hột này như lúc đầu em nói hột này là hột 2020 và hoàn toàn không tăng tích đây đầu tiên là em xin phép được thử nước muối đây nước muối đây nha các bác nhé nước muối nổi này mặt nổi rất là đều không nghiêng về mặt nào cả đúng không ạ và khi mà thử nước muối xong ấy ạ thì như những lần trước em đã nói với các bác ấy là các bác nhớ phải rửa lại bằng nước lạnh các bác đừng có để nguyên nước muối như thế này nó sẽ bị bắt muối vào cái mặt hột này như thế thì là hột nó sẽ không đi đều lắc nó sẽ không đi đều theo ý muốn của mình các bác nhé cá nhớ là lau thật khô thử nước muối rồi giờ em xin phép được thử nam châm em thử luôn nắp chén dĩa này Đó nam châm không hít các bác nhá chưa ạ bây giờ em à, dọi đèn này, các nhìn này hột trong đây các nhìn thấy không ạ hột trong bắt luôn đây đó đó các thấy không ạ vừa rồi thì em đã thử cho các bác nam châm nước muối và dọi đèn như thế là đã đủ cái yêu cầu về phần tăng tích của các bác chưa ạ với bộ hột này thì em bao ăn thua chảy hột các bác nhá nếu như các bác không tin nó hoàn toàn không tang mà mình lại có thể lắc theo ý muốn của mình được thì các bác cứ mua dư ra một hột các bác có thể trẻ tại chỗ luôn nếu như mà có tang thì em sẽ đền tiền gấp 10 lần cái bộ hột tiền của cái bộ hột này cho các bác và sau đây thì em xin phép được uh, giới thiệu qua về cái bộ hột này để cho các bác hiểu hơn về nó bộ hột này như lúc đầu em nói là bộ hột 2020 hoàn toàn không tăng tích các bác có thể lắc giữ tài giữ xỉu theo ý muốn của mình khi mà chưa được bên em chia sẻ cái cách để các bác có thể lắc bộ hột này theo ý muốn thì cái bộ hột này lắc bình thường nó cũng đã sẽ đi chén tài chén xỉu tỷ lệ đi đều 5 năm và ngoài ra thì tỷ lệ lên bảo của bộ hột này cũng rất là cao bởi vì là bên em làm hột đã có tỷ lệ rồi vậy nên em dám khẳng định về cái độ chính xác của nó với các bác và sau đây thì em xin phép được test thử một vài tiếng để cho các bác thấy được nó hiệu quả như thế nào thì đầu tiên là em sẽ lắp thử bình thường thôi để cho hột nó đi đều chén tài chén xỉu 5 năm các bác nhá đây bây giờ đang là tài bão năm đúng không ạ em lắc xuống xỉu này đây xỉu tài xỉu tài xỉu được chưa ạ Vừa rồi em đã lắc là chén tài chén xỉu tỷ lệ đi đi đều của bột là 5 năm đúng không các bác và cái chén này chén xỉu nhưng nó lại về bão đây bão hai các bác này các bác thấy chưa ạ đó bây giờ em xin phép được test tiếp tục của cái công dụng của bộ hột này đó là giữ tài giữ xỉu theo ý muốn của các bác bây giờ nó đang ở xỉu em sẽ giữ xỉu cho các bác xem một xỉu này hai xỉu này ba xỉu này bốn xỉu này Rồi rồi em thì em lắc hơi mạnh tay Nên là đã lên tài 4 chén xỉu Lên tài nhưng mà lại lên tài bão 6 Các bác nhá Bây giờ em sẽ giữ tài luôn cho các bác này một tài hai tài ba tài bốn tài năm tài vừa rồi em đã lắc 4 chén xỉu một chén bão và bây giờ là 5 chén tài các bác thấy cái độ hiệu quả của cái bộ hột này như nào ạ em thì em không dám khẳng định cái sự chính xác của nó là bao nhiêu phần trăm